Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLB hút lúa của mình Thì hôm qua anh em cũng đã hút được cái mã trận Anh kèo trên và Tài hiệp 1 và là Anh hiệp 1 nha anh em Và trận Pháp này thì anh em à, thua bằng Pháp nhưng mà anh em hút được những mã rung và mã tài nha Thì còn trận Anh này là anh em ăn full kèo nha anh em Anh, anh, anh em ăn được 4 năm mã kèo trong nhóm của mình thì mình trong nhóm mình qua mình gửi cái kèo mã anh này cho cả anh em thì anh em cũng đã hấp full rồi thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho anh em là cái trận thứ bảy trong cái dòng 18 này nha anh em đó là Morocco và Tây Ban Nha thì diễn vào lúc 22 giờ ngày 6 tháng 12 thì hiện tại anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Tây Ban Nha này đang rất rất là cao nha đây anh em cũng thấy phong độ của Tây Ban Nha ăn 7-0 và cầm quà trước Đức và để thua trước Nhật Bản thì cái trận này à, Tây Ban Nha giống như mà muốn gặp cái đội bóng dễ Tây Ban Nha để thua và Tây Ban Nha đứng nhì bảng gặp Morocco nha anh em còn anh em cũng thấy thằng Morocco này đang có cái phong độ rất là tốt nha trận đầu để hòa Croatia và trong khi đó thắng Bỉ tới tỷ số là 2-0 và trận cuối là thắng Canada với tỷ số là 2-1 nha anh em thì Morocco này cái phong độ nó đang rất là tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy cái này, cái, này, cái mùa World Cup gần nhất là 2018 thì cái lịch sử đối đầu của Tây Ban Nha và Morocco là hai điều nha còn cái đội hình dự kiến của thằng Tây Ban Nha và Morocco thì Morocco chơi với sơ đồ 4-3-3 Tây Ban Nha cũng chơi với sơ đồ 4-3-3 còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Tây Ban Nha chấp một trái và tài xỉu là 2,25 thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo Tây Ban Nha được nha anh em thì trận này mình dự đoán sẽ tầm từ 21 đến 31 cho Tây Ban Nha còn tài xỉu thì anh em đánh rung thì nó lại hợp lệ hơn nha còn góc góc thì anh em thấy Tây Ban Nha đang chấp với hai và tài xỉu chính thì cái trận này anh em cứ nằm cái mã ừ, tài góc nha anh em nằm mã tài góc thì Tây Ban Nha cũng không cao hơn Morocco mấy Morocco đang đá hai cánh rất hay thì không nên đá Tây Ban Nha chấp góc nha anh em chỉ nằm tài góc cái trận này là hợp lệ còn tỷ lệ kèo thực tế thì anh em thấy đây Tây Ban Nha chấp một trái và có cái kèo nửa một nữa anh em anh em có thể vào kèo nửa một Tây Ban Nha chấp nửa một ăn 8 thì anh em vào kèo này lại hợp lý hơn nha thì cái mã kèo này anh em đánh luôn hợp lý hơn anh em đánh tài nha còn hiệp 1 thì anh em cứ nằm Tây Ban Nha và anh em nằm tài cho mình. Còn lót tỷ số thì nếu mà anh em nào mà sợ Tây Ban Nha thì cũng hay bịp lắm anh em hay bịp lắm sợ nó không ăn ở ngoài mà nó vô hiệp phụ hoặc là penalty nó ăn thì không chừng thì anh em có thể lót cái mã không đều hoặc một đều hoặc hai đều cho Tây Ban Nha thì mã hai đều này ăn rất cao nha anh em ăn tới 25.20 là anh em đánh một củ anh em ăn tới 25 củ luôn nha còn mình thì mình lót cái mã tỷ số 3031 cho Tây Ban Nha còn đây là cái mã kèo mà anh em cũng thấy cái mã kèo là người phát bóng đầu tiên người giao bóng đầu tiên diệt dị ném biên được tất cả kèo thì anh em nào mà ưng những cái mã kèo này anh em cứ liên hệ qua cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em vào đánh kèo nhé thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Tây Ban Nha và Morocco thì anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cầu không thể vào chơi được những cái mã kèo mà mình vừa đưa ra cho anh em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 hoặc là rung tỷ số nè anh em hoặc là dự đoán tỷ số nè cho anh em dễ chơi hơn và anh em có kiếm lợi nhuận cao hơn chứ anh em chơi bên ngoài thì anh em đánh trên đánh tài thì trên nó lại thua mà tài lại ra thì anh em chỉ có đường lỗ lai không có đường ăn được ở ngoài nha thì những người mà đưa những thằng thầu thì nó cũng tải một tạo một cái trang giống như anh em đang chuẩn bị tạo một cái trang nó tạo một cái trang đó nó nạp tiền vô đó thì anh em đánh cái gì nó đánh vô giống như trong trang cho nó ăn một triệu cho nó ăn tới một triệu mốt thì nó ngoài nó cho anh em ăn 85 hoặc là ăn chín thì nó lời lãi được hai ba trăm k một trận rồi một đêm thì anh em giúp vào cho nó thì nó cắn được tiền like của anh em nó chủ yếu nó lời tiền like của anh em thì cái đó anh em cần chỉ phải mắc like anh em cũng tự tạo cái trang để anh em chơi được anh em khỏi cần mắc like nha thì đó là cái phần phiên của mình đến với anh em anh em nào mà trùng máu với mình thì cứ liên hệ qua zalo cho mình hoặc là telegram kèo bóng hai lúa để mình dạ, hư vào hướng dẫn tất cả anh em vào chơi cùng những anh em trong nhóm của mình thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận hoặc là anh em có thể cho mình một lượt đăng ký hoặc một lượt like để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình thì xin hẹn gặp lại anh em ở những video sau